Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay lại với kênh Cao Tiến Soi Kèo cũng như là kênh ờ, Kèo Bóng Cao Tiến Thì mới đây nhất, mình cũng xin chúc mừng anh em trong nhóm và anh em đã xem kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo đã hấp được cái mã kèo tài cả chặn và mã kèo tỷ số 22 trong trận đấu giữa ờ, AC Milan và AS Roma diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay thì đến với video lần này mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ sáng rạng sáng ngày mai giữa Oxford United và Arsenal trong khuôn khổ vòng 3 giải à, đấu FA Cup. Và nếu đặt lên à, bàn cân thì à, Oxford và Arsenal là cặp đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp lẫn phong độ ở vòng 3 cúp FA. Hiện tại thì Oxford United đang thi đấu ở giải hạng hai nước Anh và xếp ở vị trí thứ 14. Ngược lại thì Arsenal đang dẫn đầu tại giải đấu ngoại hạng Anh còn về phong độ của hai đội thì à, Oxford sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đang có phong độ tương đối ổn. À, đội bóng này có được 4 à, chiến thắng và 3 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Và đội bóng này cũng đang có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trong khuôn khổ giải đấu cúp FA. Còn Arsenal trải qua 10 trận gần nhất, pháo thủ có được 7 chiến thắng, 2 thất bại và gần nhất là trận hòa trước Newcastle với tỷ số là 0-0 tại giải Ngoại hạng Anh. Còn về à, nói về lịch sử đối đầu thì cả hai đội bóng này à, chưa từng gặp nhau và pháo thủ đến với trận đấu này trước à, một đội bóng tí hon như Oxford thì nhiều khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ tung đội hình hai ra sân với và việc các cầu thủ dự bị ít được chơi bóng cùng nhau có thể khiến lối chơi của pháo thủ không được nhường nhuyễn như là đội hình chính thức. Còn về Oxford United hiện tại cũng không có nhiều mục tiêu nên khá thoải mái về tinh thần ở sân chơi cấp F3 này và đặc biệt hơn là 20 trận đấu gần nhất của Oxford United trên mỗi đấu trường. Chỉ một lần duy nhất Oxford nhận thất bại với cách biệt từ 3 bàn thắng trở lên và đến với tỷ lệ kèo ở trận đấu này. À, đội khách Arsenal chấp đội chủ nhà Oxford với mức chấp là 2.25 và mức tài xỉu cả trận là 3.5. Đến với tỷ lệ kèo này thì anh em nên vào mã kèo đội chủ nhà Oxford được chấp uh, à, 2.25 và mình uh, dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 hoặc 2-2 và nếu mà pháo thủ có giành được chiến thắng thì sẽ ờ, chỉ ờ, chiến thắng với cách biệt từ 1 đến 2 bàn thôi cho nên anh em cứ vào mạnh cái mã kèo đội chủ nhà Oxford được ờ, chấp 2.25 và trước khi trận đấu diễn ra nếu mà tỷ lệ có biến động gì thì mình sẽ thông báo cho anh em trên nhóm và sẽ lựa chọn mã kèo phù hợp để anh cho anh em vào còn anh em nào muốn có một trang riêng để chơi và vào nhóm để cùng nhận những cái mã kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho mình qua Facebook hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng và mình à, có để đường link thông tin dưới phần bình luận ấy à, anh em cứ à, trực tiếp liên hệ đi thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em lập trang và thêm anh em vào nhóm ok mình cũng xin à, kết thúc video tại đây nha à, anh em nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh cao tiến sâu kèo cũng như là kênh kèo bóng cao tiến chúc anh em luôn thắng ở những mã kèo sắp tới nha